Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư, phân khúc à, nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. À, hôm nay à, tôi làm cái video này để muốn à, chia sẻ với các bạn cái à, việc mà các bạn à, kinh doanh trong cái ngành mà à, đi thuê và cho thuê lại ha. Cái phân khúc mà ngày hôm nay chúng ta đề cập tới đó là cái việc mà là à, những cái căn hộ apartment hoặc là khách sạn hoặc là những cái chung cư à, bạn à, sẽ cho thuê bạn thuê lại và bạn sẽ cho thuê hàng tháng thì đặc điểm của cái phân khúc này đó là à, phục vụ cho cái việc mà là à, nghỉ ngơi và nhu cầu ở ha tại vì cái nhu cầu đó ở tại cái những cái trung tâm thành phố lớn thì nhu cầu đó rất là nhiều và trong một cái tòa thì cái số lượng phòng nó tùy thuộc vào cái cái nhà mà người ta xây cái số lượng đó có thể là 20 có thể là 30 có thể là tới 7 80 ha ví dụ như là bạn là thuê những cái khách sạn cũng vậy đó có thể khách sạn to khách sạn nhỏ à, thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái uh, những cái đặc điểm mà những cái điểm mạnh và điểm yếu của cái phân khúc này điểm yếu của phân khúc này đó là uh, bạn phải cần cái vốn lớn ví dụ vài trăm triệu tới cả tỷ à, nếu mà để bạn có thể đặt cọc bạn thuê cái, cái cái khu chung cư hay là cái căn hộ này ví dụ như bạn thuê được một dãy căn hộ hay, khách sạn mới à, thì nó cũng phải là khó nhưng mà nếu mà bạn à, tìm được những cái chuỗi à, căn hộ hay là nhà à, khách sạn nó đã cũ bạn phải bỏ tiền ra để bạn sửa chữa lại ha và đâu đó nếu mà bạn tính toán không có chính xác thì bạn sẽ dễ dàng bị lỗ à, khi mà kinh doanh cái ngành này nếu mà à, tự vì cái phát sinh của nó lớn mà nếu mà không lường trước được thì dễ dàng bị lỗ kinh doanh cái ngành này thì yêu cầu bạn phải có kiến thức nè có kinh nghiệm nè à, có cái khả năng mà có thể đi tìm những cái sản phẩm mà tốt ha hoặc là bạn có khả năng mà marketing và bán hàng tức là tìm những người để lấp đầy nó và đặc biệt quan trọng đó là cái khả năng quản lý vận hành à, cái loại bất động sản này có chi phí cố định hàng tháng như là bảo vệ này lễ tân này à, nhân viên này hoặc là chi phí quản lý giống như là internet hay vệ sinh hay bảo trì à, đối với à, còn những cái mà chi phí không cố định như là chi phí quảng cáo chi phí à, à, tuyển dụng hay chi phí bán hàng hoặc chi phí như các chi phí thất thoát hoặc là các chi phí đột xuất như là sửa chữa hoặc là bảo trì à, còn điểm mạnh của cái phân khúc này đó là Ờ, cái ưu điểm một đó là lợi nhuận cao ha tại vì cái số lượng phòng nó nhiều nên mà khi mà bạn cho thuê à, cái số lượng nhiều cho dù bạn lợi ích thôi nhưng mà cái số lượng nhiều thì bạn vẫn cái tổng cộng ờ, tổng cộng lại nó rất là nhiều ha ví dụ bạn thuê một cái tòa nhà à với cái giá là 3, 280 triệu một tháng tổng cộng là khoảng 70 phòng à, thì bạn phải đặt cọc 2 tháng và một tháng trả trước tiền nhà à, đâu đó thì bạn có thể cho thuê ra với cái giá là 5 triệu rưỡi một phòng à, thì có khoảng là 385 triệu ờ, chi phí nhân sự quản lý tất cả mọi chi phí đó khoảng 15 triệu à, một tháng nếu tỷ lệ lấp đầy là 100% thì ờ, cái lợi nhuận thu được hàng tháng khoảng là 90 triệu còn nếu mà tỷ lệ lấp đầy là khoảng 90% thì là lợi nhuận khoảng 51,5 triệu nếu tỷ lệ lấp đầy là 80% thì bạn thu được là khoảng 13 triệu một tháng à, đây mới là nguồn thu nhập chính còn các nguồn thu khác ví dụ như là khách đặt cọc và họ bỏ cọc hoặc là tiền trên điện nước ha hoặc là cái doanh thu từ việc bạn cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ cho cái nhân khẩu ở cái khu đó ví dụ khu đó cả trăm người thì bạn sẽ phục vụ những cái à, dịch vụ mà à, đi kèm à, thì bạn có thể thu được lợi nhuận ưu điểm thứ hai là cái khi mà thuê những cái tòa nhà lớn như vậy bạn có thể thuê thời gian dài năm bảy năm và ưu điểm thứ ba là bạn khai thác được rất là tốt tại vì số lượng nó nhiều ha à, hoặc là à, thì bạn sẽ khai thác được và nhu cầu của những người mà đi làm ở những cái thành phố lớn thì họ phải có nhu cầu để người ta ở để người ta đi làm nên lúc nào nhu cầu cũng có ờ, hoặc là sinh viên hoặc là ờ, nhân viên văn phòng ha, ví dụ hoặc là ví dụ như là khách sạn đi thì nhu cầu cũng có giả sử bạn thuê một khách sạn là có tầm khoảng là 20 phòng với giá là 60 10 triệu ha thì có khoảng là 3 triệu một phòng một tháng ví dụ bạn cho thuê là 200 ngàn một ngày đêm à, nhưng cho 30 à, ngày à, đó là khoảng là 6 triệu một phòng ha lương nhân viên quản lý và bán hàng tất cả mọi thứ nó khoảng 20 triệu một tháng nếu mà tỷ lệ lấp đầy khoảng 100 phần trăm thì bạn sẽ thu được lợi nhuận là 40 phần 40 triệu một tháng còn nếu tỷ lệ lớp đầy là 90 phần trăm thì cái khoản lợi nhuận bạn thu được là 28 triệu còn tỷ lệ lớp đầy là 80 phần trăm thì cái lợi nhuận thu được khoảng là 16 triệu một tháng cái thời gian thuê thì ờ, nó dài nên đây là một cái lợi thế cho bạn ha tại vì mỗi tháng bạn ờ, lời ví dụ mỗi tháng bạn lời được ờ, hai hai chục triệu thì một năm bạn sẽ có nhiều ha và năm bảy năm thì bạn cái cái đó là nó sẽ là cái cố định của bạn nè rồi nếu mà bạn một lưu ý như vậy nếu mà bạn mới tham gia ở cái phân khúc này à, cái phân khúc mà là thuê và cho thuê thì bạn chỉ nên tham gia ở những cái à, số lượng căn hộ nhỏ thôi ví dụ 20 10 20 căn hộ để bạn có thể à, luyện tập cái việc mà là à, marketing để bán để lấp đầy cái phòng ha hoặc là bạn sẽ quản lý như thế nào rồi tất cả mọi thứ ha bạn vận dụng tất cả những cái điều mà bạn biết được để bạn ờ, thực tập bạn hành bạn bạn làm thường xuyên như vậy khi mà nó có cái vấn đề xảy ra bạn giải quyết được thì khi mà bạn có kinh nghiệm rồi thì bạn hãy thuê những cái tòa nhà lớn những cái tòa nhà khách sạn lớn ha thì lúc đó nó mới uh, tránh cái sự rủi ro cho bạn ha. Tại vì nếu mà cái tỷ lệ lớp đầy mà không đủ hoặc không cao nó xuống dưới 70 phần trăm đó là bạn à, không lời không còn lời và bạn có thể là bị lỗ nữa cơ ha nên là lưu ý cái điểm này bạn sẽ phải chú ý ờ, khi mà ờ, cho thuê thì bạn phải chú ý tất cả mọi thứ liên quan tới cái việc mà thuê và cho thuê à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái điều này nó có ích cho bạn khi mà bạn à, đi kinh doanh ở cái phân khúc này à, nếu mà bạn thấy cái video này có ích cho ai một ai đó thì hãy giúp dùm tôi chia sẻ cho họ và hãy nhấn vào cái kênh youtube của tôi ha subscribe để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi mà tôi đăng lên cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại